thánh thơ từ thiên đình bài số một trăm linh ba tiếp nối hai ba lời mẹ siêu trì sáng lúc 2 giờ 48 phút sáng ngày 2 tháng 11 năm 2022 Con ơi, nước mắt mẹ rơi Việt Nam đại loạn đến nơi mật rồi Thời con biết phải làm chi Khi mà tất cả nhấn chìm khổ đau Thương con lòng mẹ xót đau Việt Nam dân tộc đấu tranh oai hùng trải qua lịch sử hào hùng giờ đây sức mạnh chỉ còn số không bởi con không thắng nổi tâm làm sao thắng được ngoại xâm tới kỳ con ơi đà giặc ngoại xâm thời không đáng sợ giặc trong tâm mình Việt Nam con cháu đất rồng Giờ đây phải đứng bên bờ vực sâu Mấy ai thấu được mẹ không? Cảnh sầu sắp tới Mẹ đau đớn lòng đau vì hồi kết không lâu đau vì chẳng thể dục gì cho con thương con cuộc sống bê tha đường tu không thấu đường đời không xong con ơi phật pháp không thông làm sao có đức để qua đoạn trường tình thương con cũng chẳng tường làm sao đại loạn con lường được đây thôi thì con ráng chịu roi tu tâm nhẫn nhục thì qua khổ nạn kỳ này dữ dội màn ba cuối năm hồng thủy sẽ đà tới mau mở đầu nối tiếp hai ba nạn tai đất nước tăng lên bội phần con ơi đau quặn nỗi lòng thời gian chẳng có cho con nữa rồi